hello, xin kính chào tất cả quý vị anh chị em và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube cầu Văn Mạnh trong buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối của ngày 14 tháng 6 năm 2020. Trước mắt mọi người đây là giao diện chính của kênh soi cầu Văn Mạnh mọi người nhá. Hiện tại kênh của mình là 342 người đăng ký kênh. Đấy, kênh chính thức của mình là kênh soi cầu hôm nay. Thì kênh soi cầu hôm nay đã bị kẻ xấu đánh sập hoàn toàn mọi người nhá. Đây video đầu tiên ngày hôm qua là ngày là 14 đây mọi người nhát đã bị đánh sập này và đã bị đánh sập hoàn toàn đây ngày 13 12 11 đấy kênh của mình đã bị đánh sập hoàn toàn và mọi người đăng ký kênh mới của mình đây kênh xoay cầu văn mạnh hiện tại 342 người đăng ký kênh đây mọi người nhắc đấy mọi người bỏ qua một chút thời gian mọi người ấn xong như đăng ký kênh một nút like để ủng hộ kênh mình có thể động lực xoay cầu cho số hàng ngày cho mọi người tham khảo thật là chuẩn xác nhất ngày hôm nay đặc biệt về năm bộ số 363 74 DV 74 cho tất cả quý vị anh chị em ngày hôm nay độc thủ lô tô bạch thủ lô tô ngày hôm nay chúng ta nổ thẳng và đặc biệt ngày hôm nay lô tô 74 mọi người nhé thì chúc mừng tất cả quý vị anh chị em ngày hôm nay độc bạch thủ lô tô đây đấy thì ăn rực rỡ ngày hôm nay về thẳng đặc biệt luôn còn cuối cùng đấy ngày hôm nay thì ICM nằm và chơi con 714 đấy phút cuối cùng đấy thì à, ngày hôm nay chúng ta rực rỡ về con 714 à, mọi người nhá về còn đặc biệt thì à, chúng ta ngày hôm nay không được ăn không được rực rỡ cho tất cả mọi người ngày hôm nay về những con đề ngày hôm nay thì chúng ta không được ăn chưa muốn tất cả mọi người về sàn đề thôi còn là lô thì chúng ta đã nối mạch con thông cho tất cả mọi người ngày hôm nay rồi mình hy vọng ngày mai chúng ta lại tiếp tục ăn sử dụng cho tất cả mọi người vào ngày mai ngày mai là ngày 15 đấy thì mình cũng đi vào soi cầu và chốt số cho tất cả quý vị anh ngày mai như sau ngày mai cầu đề thì à, mình sẽ à, giữ nguyên một cái cầu mới cho mọi người đây hai ba sáu bảy sáu bốn và chín mươi cầu này tỷ lệ ngày mai chúng ta có chạm 2 chạm 3 này ăn thì chúng ta làm con 03 ăn chạm 3 ăn đôi 3 67 67 thì ăn lên chúng ta làm con 6 11 ăn cho chúng ta là ăn con chạm 6 đầu 6 đấy cầu này ăn thẳng một là đầu hai là đuôi cho tất cả mọi người 6 4 ăn lên chúng ta làm con 74 ăn cho chúng ta là chạm 4 cho tất cả mọi người ngày hôm nay đấy thì ngày mai chúng ta chạm là đầu đầu 9 ngày mai và đối không ngày mai và tất cả mọi người vào ngày mai tham khảo mọi người nhé chạm ngày mai là chạm không và chúng ta chạm 9 vào ngày mai 09 đấy hy vọng mọi con số này đấy cho tất cả quý vị anh chị em chơi vào ngày mai chúng ta rực rỡ và ngày mai thì dàn đề chúng ta sẽ bắt cho mọi người là chạm 09 cho đề ngày mai chúng ta có những con số như sau. Chạm 0, 00, 020, 040, 080. Chạm 9, 919, 939, 959 và 99 cho tất cả mọi người vào ngày mai tham khảo mọi người nhé. Đấy, anh xem nào mà trùng máu kết cầu anh chị em có thể chơi vào ngày mai cũng như là tham khảo những con số của mình chơi văn nghệ giải trí Đấy. còn ngày mai cầu lô tô thì mình à, sẽ bắt cho mọi người như sau hai cặp lô tô ngày mai mình à, thấy khá là ok khá là đẹp cho vào ngày mai anh chị em có thể tham khảo cặp lô tô 1166 và 1221 ngày mai khá là ok về hai con lô tô này mình đã lọc ra cho mọi người tham khảo vào ngày mai thì mình đây, cho mọi người tham khảo vào câu 11 và câu 12 mọi người nhé. Câu 12 là câu 4 ngày rất là ok và câu 11 câu 4 ngày cũng khá là đẹp cho vào ngày mai cho tất cả quý vị anh em ngày mai chơi đấy ngày mai thì chúng ta sẽ chốt cho mọi người với con độc thủ lô tô ngày mai là con 12 bạch thủ 11 cho tất cả mọi người và ngày mai chúng ta chơi đấy hy vọng ngày mai chúng ta lại tiếp tục nổ rực rỡ cho tất cả quý vị anh chị em vào ngày mai mọi người nhé đấy thì à, cuối video anh chị em nào mà xem kênh chưa ấn like thì anh chị em nhớ ấn cho mình nút like này yêu quý kênh thì mọi người có thể bỏ qua một chút thời gian mọi người ấn cho mình nút like ở bên dưới video đây mọi người nhé đấy ngày hôm nay kênh mới thì mình có đăng lên buổi trưa thì à, cũng khá là ít người xem anh chị em nhớ ấn like cho mình đấy, nhiệt tình cho mình mọi người nhé để không à, phụ lòng của mình để à, soi cầu và chốt số cho tất cả mọi người chuẩn xác và cuối video mình xin kính chúc tất cả mọi người ngày mai chúng ta rực rỡ ngày 15 tháng 6 năm 2020 rực rỡ và thành công xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người hẹn gặp lại mọi người vào buổi tối ngày mai xin chào và hẹn gặp lại